We'll be driving down the state, yeah Looking around for the next crowd, yeah Going our own way Trying to find a new route, yeah We'll be going in circles Trying to find a way Searching for the things we do, yeah Dropped out without a choice, yeah Hair blown round to the window Singing stupid noise you? I just wanna get to know ya wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. What until we do It's sleeping too long. I'm feeling a little crazy Sat at home being lazy Wanna travel till I'm 80 Flying with you Wanna take on the world and do something Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you think that you want it Wanna find you Drop top without a choice, yeah Hair blow round to the window Singing stupid noise with you I just wanna get to know ya I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all you. Growing up like a yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. days, counting down the days to get out Cause I need to learn to forget Everything that drags me down I need to forget Everything something that drags me down I need to focus Everything inside bạn trên màn ảnh các bạn thấy là ở đây lúc nào mình cũng xài nước trực tiếp hết không khi nào mà mình xài nước là nó không nó được qua xử lý qua đêm hết ở đây là mình cho nước trực tiếp luôn tại vì tại vì trong trong ờ, trong cái lọc của mình đó các bạn ở đây thấy bạn thấy là trong cái lọc của mình nó lúc nào cũng có uh, than để mà than hoạt tính để mà lọc những cái uh, clo hết à, cho nên có thể giảm được giảm thiểu được cái quá trình à, à giảm thiểu được cái quá cái à, quá trình nước cờ lo nó làm hại cho cá đây các bạn thấy à, khi mình thay nước vô trực tiếp thì cá nó cũng không bị sốc nước tại vì mình thay nó không nó mình hút nước ra không có được nhiều mình lúc lúc ra khoảng chừng có 30 phần trăm 30 phần trăm thì mình bơm nước vô thì nước mới trực tiếp à, có nhiều người có nhiều bạn thắc mắc là tại sao à, hồ trong như vậy không không một đâu không đóng riêu không gì chân thì thay nước làm gì cho tốn tiền à, nó thì cái các bạn nếu các bạn phải à, phải thay đó. một tuần hai lần có khi một tuần một lần nếu là hồ hồ sông hồ mà sạch quá như mình đó, thì các bạn một tuần một lần là ổn rồi tại vì cái hàm lượng ammoniac trong bể á, à, cá nó phải đi vị nè mình cho nó ăn nè rồi nó đi vị rồi nó cũng phải có đi tiểu giống như mình vậy nhưng mà cái à, hàm lượng trong nước trong bể đó là mình phải thay ờ, thường xuyên để mà giữ sình sạch sẽ cho cái bể và mình à, sụp khí oxy đó, các bạn quên nên, nên thấy không đó, lúc nào mình cũng phải hai dội oxy hết để cho như vậy đó. có một hôm ờ, bữa trước đó, mình quên tắt quên mở cái cái lọc luôn quên mở lọc luôn thì nó nó nó nó, nó nhờ oxy nó sống à, nó nhờ oxy không đó. Dạ. rồi sau khi các bạn có thể thấy rằng mình cho ăn bằng cách là mình cho cá ăn đó nó để cái uh, thức ăn trên tay của mình mình cho cá ăn trên tay của mình luôn các bạn đó thì như vậy mình sẽ tập cho cá nó quen dần nó quen dần với mình nó sẽ chạy theo tay mình và khi như vậy các bạn sẽ thấy rằng cá nó sẽ dạng người hơn đó, tuy tình trạng à, mình để cái bể nằm ở dưới đất nằm ở dưới thấp ở dưới đất rồi cái bể trên cao thì nó khác mình như vậy mình tập như vậy mình tập lâu lâu ngày đó. thì khoảng mình nuôi cá này khoảng chừng 3 tháng các bạn có tập mình tập cá này khoảng chừng một tuần hơn mình tập cái kiểu ăn này khoảng một tuần hơn các bạn đấy ở một tập cái ăn này khoảng một tuần hơn như vậy thì à, có nhiều có nhiều bạn sẽ không thể nào mà làm như vậy được tại vì à, có nhiều bạn à, sửa xe nè thứ nhất là những bạn sửa xe và những bạn nào làm những à, trong việc à, nói chung là nó nhiễm khuẩn á, thì mình tốt nhất thì mình không làm cho những bạn nào như mình à, nhiều thời gian như mình à, thì thì cái tay của mình nó rửa sạch sẽ hoài thì mình có thể cho ăn cái như vậy đó. rồi những bạn khác thì tốt nhất là mua thức ăn à, thức ăn dạng viên nhỏ đó viên nhỏ cho cá ăn thì à, mình cho cá ăn như vậy sẽ tốt hơn thức ăn tươi sống là thức ăn tươi là trùng huyết đông lạnh nè thức ăn à, mình bồi bổ thêm cho cá để cho cá đủ cái mùi vị à, để tập cho cá ăn khi mà khi mà thức ăn ờ, trong lạnh nó không có thức ăn tươi sống nó không có thì mình cho cá ăn nào là thức ăn tươi à, thức ăn viên hạt, hạt nhỏ thì mình cho ăn thấy cá nó bụng nó no no thì mình à, ngưng cho ăn nếu mình cho ăn nhiều quá nó sẽ bị tình trạng là bị nổi bong bóng nó sẽ chết nó sẽ gây tình trạng cho cá rồi những chú cá này nó thường thì nó ăn nó mới đầu về nó rất là nhát các bạn đó thì sau này mình huấn luyện nó ăn thấy không ok hello các bạn à, chúng mình được à, gặp nhau nữa rồi ha thì các bạn có thể thấy rằng cái à, bể của mình đó thì nó khoảng tầm 3 tháng rồi mình làm nó trước dịch rồi không có con cá nào hết rồi à, sau khi mà vừa hết chỉ thị à, giãn cách thì mình có thể thì mình mua mua à, một đống cá luôn các bạn à một đống cá thì đến đây là những chú cá cỏ thôi những chú cá cỏ nào là hòa lan nè nào mà à, hòa lan rồi à, hòa lan đuôi kiếm rồi à, mấy chú à, à, này rồi nhưng mà trước đó mình có mua mình có quay cho mấy bạn xem cái video về à, à đẻ trứng của những chú cá à, à, ông tiên đó thì mình nuôi cái nể này hiện nay là tỷ số của mình á, thì nơi đi số của mình là chỉ chết có một em à, một em à, cánh bồm tại vì em đó có uh, có bầu <laughs> nó có bầu và đẻ không được thì em đó đi luôn thì sau khi mình nghiên cứu thì ở đây mình thấy hình như cũng có cái xác mà biết có cái xác của nó không thì mình thấy chắc không phải các bạn đó còn cái này cái đấy cái đấy mình để về bên kia nó qua nhưng mà cái đấy nó, nó bị cái gì thối rửa đó à, do mình à, xử lý cái môi trường không thích hợp thì lâu sần lâu về dài cái cái đấy nó không thích hợp với môi trường thì cho nên nó nó chết nhưng mà nó không có chết đâu các bạn các bạn để vào cái một cái bể nào đó một cái bể nào đó thì nó sẽ nó cứ vậy hoài nó sẽ từ từ nó từ từ nó phát triển ra thì ở đây các bạn thấy nếu trong trong cái video này các bạn có thể thấy là nước rất là trong ở ngoài thì mình có thể mình nhìn nó trên xuống luôn này các bạn đó nước rất là trong luôn các bạn và và cây chầu bà của mình nó sống cái đó cái cây chầu bà của mình nè mình chiết ra từ một cái cây của một người bạn và hiện nay nó sống nó dương rồi tới đó luôn các bạn đó. nó dương cho cái đó luôn các bạn đó, nó rọc rễ một rễ dài vậy đây Đấy. rồi cái cái cái lây đấy nó dài đó cái dài nó phát triển thêm và nó không bị à, khi mà được những cái chú hòa lan những chú đưa kiếm nó dọn dùng những cái những cái reel những cái reel rồi cho nên là nó không có bị à, không có bị đóng đóng đóng dơ nữa à, trước đó mình có quay video cho bạn về những cái cá mà siêu trong cái tàn hình của mình đó thì không thấy nó rất là dơ và mình đã sử dụng cái à, vi sinh multibio à, à, chai nó khoảng tầm 150k thì nước rất là trong thì nói chung là hai hai sản phẩm vi sinh đều ok hết bây giờ thì nếu mình vi sinh Multimio thì quá mắc mà một chai à, một chai thì nó tới một trăm rưỡi còn uh, à, extra bio mình mua hai chai thì cũng khoảng tầm trăm sáu thì nó hai bên đều hãng đều giống nhau nha dạ các bạn đó. bây giờ mình thấy mình thấy là cá mình rất là phát triển chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cách mình cho cá ăn tập cho cá ăn luôn các bạn chúng mình lại gặp nhau nữa sau khi mình bỏ mình để những chú cá này vô thì cái tỷ lệ mà nó chết đó, thì nó không có tỷ lệ nó chết thì nó không có thì nhưng mà mình mua thì ngay chăng cái đợt cá cá ông tiên các bạn nó đẻ thì các bạn mình sẽ phóng to cho các bạn thấy nha đó đây à các bạn thấy à, cá trứng cá của trứng của cá ông tiên chưa đấy nè dạ, các bạn nó bắt đầu nó rượt nó lãnh thổ nó danh dành lãnh thổ thì mình thấy là con cá này hai con cá này thì nó về đến chỉ núp trong cái cái bụi đó thôi thì bắt đầu khoảng chừng ba bốn ngày thì thấy nó đẻ nhưng mình không thấy cái bụng nó bự còn còn mình thấy một con cá con cá này cá loại này nó bụng nó bụng bia mà anh biết nó có trứng nó có đẻ hay không thì mình cũng không đành à, Ờ, ngay cái ờ, mình cũng may mắn là mình chọn được một con cá <laughs> ông ông tiên mà nó có trứng nhưng mà mình thấy thì ờ, chắc nó cũng không có làm gì được đâu chắc nó cũng không có nên trò nên chống tại vì mình cũng không có phải là chuyên nghiệp mình cũng không phải gì gì mình chỉ nuôi cá cảnh chơi thôi thì à, mình sẽ hút nó ra à, mình sẽ xử lý hút nó ra tại vì cái những cái đàn cá này nè những đàn cá này là chiên ra ăn con ăn lăn quăng được không à thì nó đậu nó đậu thì nó nó đậu đi thì nó có những cái con cá nhỏ thì đương nhiên nó sẽ có bị ăn thôi đó giờ hút ra bỏ thì cái chuyện nó đương nhiên mình không phải là người nuôi mình không phải là người sinh sản nuôi để bán thì mà, mà mình cũng không có bể để mà uh, nhân giống đó. không có bể để là nhân giống thì uh, mình chỉ là chia sẻ các bạn cho các bạn biết là khi mà mình làm những cái dòi oxy như vậy đó đây dòi oxy như vậy ở đây là mình làm hai dòi luôn hai dòi oxy luôn thì đó hai dòi oxy luôn thì cá nó sẽ không có tình trạng nó nó không có tình trạng ờ, các bạn hay thấy cá nó không có tình trạng nổi nổi lên mặt nước đó cá sống rất độ ok đây đuôi kiếm rất là đẹp các bạn thấy đuôi kiếm không đó, đây bóng to lên à, các bạn thấy đồ kiếm rất là ok à, rồi à, hạt lũ nè hạt lũ nè rồi hòa lan nè hòa lan là những con cá đen nè à, các bạn thấy không mình nuôi à, rất đơn giản mới thay nước ngày à, qua mới thay nước à, bữa trước chứ chưa phải ngày hôm qua à, cái bể này mình trồng thì à, ở đây mình các bạn thấy như cái dây này là cái dây của thằng à, của thằng này à còn thấy không nó mọc rất là đẹp à, lọc nước ngoài ngoài cái chuyện mà nó à, nó, nó nó làm cho đẹp thì à, thứ hai thì nó lọc nước nó lọc nước rất là trong luôn các bạn đó Đấy. bây giờ mình không có mình không có kinh phí à, thời buổi dịch bệnh không có kinh phí nuôi những những à, Ờ, không có kinh phí nuôi cá dẻ hoặc là nuôi những chú cá hồng mi thì mình chơi những chú cá cỏ cũng được chú cá đơn giản cũng được à, nghèo ngoài những như chú cá cánh bồm cánh bồm xanh khi mình tắt đèn đồ nó dạ quang màu xanh màu xanh lên nhìn nó đẹp lắm các bạn rồi à, những chú cá hòa lan để nó hút nhớt đó trong mấy các bạn nuôi những chú cá hòa lan các bạn thường hay kêu là bệnh tích đó các bạn hay hay kêu là bệnh tích nhưng mà ở đây ông kêu hoài lan rồi trân châu cho nó đẹp cho nó đẹp thôi cho nghe cái tên nó lạ lạ để thu hút cái người mua nhưng mà một con ở đây mình mua có 5k các bạn các bạn một con mình nuôi 5k con này 5k nè con này này nó hơi mắc nè con này loại nội loại này nó hơi mắc nó tới 12 ngàn con hoặc 10 có chỗ bán 14 ngàn con còn con này ờ, có chỗ bán ờ, có người thì bán 5 ngàn có người thì bán 4 ngàn tùy theo người mua tùy theo người bán chứ không phải nói ở chỗ này bán mắc chỗ kia bán rẻ được ha người ta cũng phải có sinh sống chứ người ta không phải có cái sự lợi lớn để sinh sống nếu các bạn nếu mình bán nếu mình kinh doanh mình bán mà mình không có lời thì thì dẹp mẹ đi ha. rồi mình thải vô thấy nó cái mặt mặt độ mặt độ của cá này nó trong cái hồ này khoảng à, sau khi các bạn xem cái vi cái đoạn video nhỏ của mình đó thì các bạn thấy mình cũng không cần để để lại làm gì mà thấy nó giữ ghê ham ha có tiền hay vậy nó cũng giữ lắm mà giận giận nè các bạn rồi sau khi các bạn xem cái video của mình rồi chúc cấm chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp các bạn trong những ờ, video kế tiếp về những cái bể của mình làm các bạn